có định nghĩa về số loga các em chú ý này định nghĩa cho hai số thực dương a và b và a phải khác một các em chú ý ab là số thực tuy nhiên là điều kiện là phải dương không dương thì chúng ta không xét và điều kiện nữa đó là a khác một khi đó cái số alpha thỏa mãn cái đẳng thức thỏa mãn đẳng thức a mũ alpha mà bằng b số alpha thỏa mãn đẳng thức đó thì được gọi là số logarit cơ số a của b thầy nhắc lại nha cho hai số thực dương ab và a khác một số alpha thỏa mãn cái đẳng thức đó là a mũ alpha bằng b thì được gọi là số logarit cơ số a của b Nhớ là A là cơ số, cơ số A của B. Vậy thì ký hiệu số loga chúng ta sẽ có đây. Ký hiệu là loga cơ số A của B này, L O G. Cơ số A thì chúng ta viết như chỉ số dưới. Còn B thì viết ngang bằng với cái loga. Được chưa? Ký hiệu là như vậy. Và chúng ta có alpha bằng loga cơ số A của B. Điều này tương đương với an, A mũ alpha bằng B. Tức là chúng ta bỏ cái loga này bằng cách chúng ta đẩy cái cơ số A này đẩy chéo sang đúng chưa? Và đẩy cái alpha này lên mũ. hiểu chưa? Cơ số vẫn biến thành cơ số. Tuy nhiên alpha lúc này nó là một số sẽ biến thành biến thành mũ. A mũ alpha bằng B. Và nhớ điều kiện AB là phải dương và A kháng 1. Đấy, đấy chính là định nghĩa của số Logan. Được chưa? Các trường hợp đặc biệt của số Logan thì ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp đặc biệt. Đầu tiên đó là logarit thập phân thì nghe đến từ thập phân thì các em cũng có thể hình dung ra được thập phân có nghĩa là 10 đúng không vậy thì trong trường hợp cơ số a mà bằng 10 thì người ta gọi là logarit thập phân hiểu chưa đây logarit với cơ số 10 gọi là logarit thập phân và vì nó đặc biệt do đó nó sẽ